Sống khỏe cùng IDC Life được phát sóng hàng ngày vào khung giờ 20 giờ trên kênh IDC Life. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề bệnh táo bón. Và với chủ đề này thì quý vị khi có bất kỳ một thắc mắc hay một vấn đề nào đó cần giải quyết, quý vị hãy liên lạc với chúng tôi ngay qua số hotline 0826 212 102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tư vấn bác sĩ 115 a gmail.com. Vâng, quý vị khán giả thân mến, trong cuộc sống ngày càng phát triển hiện nay thì con người ta mải mê theo công việc và dường như là quên mất đi việc phải chăm sóc sức khỏe của mình, quan tâm tới những bữa ăn, giấc ngủ và đó cũng chính là nguyên nhân gây nên bệnh táo bón vô cùng phổ biến hiện nay. Vâng, vậy thì đặc biệt là đối với tình trạng mà táo bón ở phụ nữ trước và sau khi sinh thì vấn đề lại càng trở nên khó khăn hơn nhiều bởi vì bà mẹ thì không thể sử dụng thuốc được sẽ ảnh hưởng đến con. Vậy thì liệu có giải pháp nào cho vấn đề này? Vâng, chính vì thế mà ngày hôm nay chương trình Sống khỏe cùng IDC Life đã mời đến trường quay chuyên gia dinh dưỡng Phương My sẽ đồng hành cùng chúng ta để giải quyết vấn đề này. Vâng, xin chào chuyên gia Phương My cảm ơn chị đã có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chào MC, xin chào quý khán giả của chương trình Sống khỏe cùng IDC Life. Vâng, có thể thấy là tình trạng táo bón ờ, đối với bà mẹ trước và sau khi sinh là rất là phổ biến đúng không ạ? Và đối với vấn đề này thì không biết là có những cái nguyên nhân nào dẫn tới cái tình trạng táo bón trước và sau khi sinh của các bà mẹ ạ? Ờ, đối với các bà mẹ sau sinh thì thường dễ bị táo bón hơn so với các trường các các trường hợp khác bởi vì sao bởi vì thứ nhất là trong quá trình mà mang bầu mẹ đã phải uống sắt thường xuyên và sắt thường rất nóng và ít nhưng những mẹ nào mà ít uống nước ấy, thì cũng dẫn đến tình trạng là đến gây táo bón về sau và trong quá trình sinh xong thì đa phần ở người Việt Nam mình thường hay tình trạng là ăn kiêng có nghĩa chỉ được ăn thịt nạc da khô này sau đấy thì ăn chỉ ăn rau ngót luộc này không được ăn đa dạng lên cũng dẫn đến là nguyên nhân vấn đề táo bón của mẹ và thứ ba nữa là sau sinh thì cơ thể mẹ nó có sự thay đổi cái nhu động ruột từ sau sinh xong thì mẹ vận động ít hơn đấy, nằm một chỗ nhiều hơn có thể là đau nên dẫn đến nằm một chỗ thành ra là cái nhu động ruột nó bị kém đi cũng dẫn đến vấn đề là um, sau táo bón sau sinh Vâng, vậy đặc biệt là đối với cái tình trạng táo bón của các bà mẹ bìm sữa thì ta có thể áp dụng những cái phương pháp nào để à, hiệu quả cho mẹ mà an toàn cho con thưa chuyên gia? Thực ra đối với các bà mẹ sau sinh điều trị nó sẽ là cái giai đoạn khó khăn nhất bởi vì sao nó ảnh hưởng đến đứa bé. Đấy. Nhưng có những loại thuốc nó sẽ không nó phải thận trọng khi sử dụng đối với những người sau sinh bởi vì có thể điều trị được táo bón cho mẹ nhưng mà dễ gây tiêu chảy cho bé. Đấy, đấy là những cái lưu ý khi dùng thuốc còn hiện tại bây giờ mình phải phòng điều để điều trị khi mà hiện tượng táo bón sau sinh ấy thì để điều trị mình bằng phương pháp bình thường trước dân gian trước đó là mình phải ăn những cái thực phẩm nhuận trà sử ăn các loại rau xanh như là rau mùng tơi này đấy là giúp nhuận trà này hoặc là rau khoai lang ừ. hoặc là bí đỏ hoặc là vừng đen đấy là những thực phẩm giúp nhuận trà hoặc là các loại củ quả như thì mình không không khuyên là nên là sử dụng ăn ăn sống mà hấp lên ăn hàng ngày Đấy. chuối có thể ăn một phần chuối tiêu nhưng mà chuối tiêu không không phải là chuối chín kỹ mà chuối chín vừa bởi vì sao chuối chín kỹ rất là giàu kali thì nó sẽ giúp nó lại là sữa dành cho con thế nên là rất là chú ý mỗi bà mẹ sau sinh uống tầm khoảng hai lít đến hai lít rưỡi nước một ngày thì mới đủ cái lượng nước hàng ngày cho, cho cơ thể À, vâng, có thể thấy là cái tình trạng táo bón của các bà mẹ trước và sau khi sinh là rất là phổ biến đúng không ạ? Và nó gây ra rất nhiều cái hậu quả và đặc biệt là các bà mẹ thì không thể dùng uh, ờ, tùy tiện các loại thuốc được. À, chính vì thế là chúng ta nên phòng cân tránh đúng không ạ? Vâng, vậy thì à, đối với trường hợp này thì ta có những cái cách phòng bệnh như thế nào để hiệu quả và khoa học nhất ạ? Để đề phòng vấn đề táo bón ấy, thì trước hết trong lúc mang bầu mình đã phải dự phòng rồi là mình phải ăn đa dạng rồi để trong lúc mang bầu là nhiều mẹ cũng ngén người này rồi là ăn uống kém chọn là có mình phải ăn uống đa dạng lên đặc biệt là trong nồi mình cũng phải uống nhiều nước khi mà uống sát sát thì rất là nắng và dễ gây táo bón thì mình phải uống nhiều nước lên thì nó khắc phục được cái tình trạng táo bón do việc sử dụng nguyên sắt cho lúc đó và ngoài ra là cái chế độ ăn của mẹ phải linh hoạt có nghĩa lúc nào nó phải đầy đủ trong một ngày phải đầy đủ đủ đủ được bốn chất dinh dưỡng Đấy, tăng cường rau xanh củ quả lên rất là nhiều không cần thực ra không cần ăn quá nhiều cơm không quá nhiều thịt cá nhưng mà cả phải ăn đa dạng là xử như là cái bữa trưa mình đã ăn thịt rồi thì bữa trong bữa ăn hàng ngày ra sau khi sinh xong mẹ nên vận động nên có sự vận động thứ nhất để sản dịch nó ra được nó ra nhanh hơn và thứ hai nó giúp cái nhu động ruột của mẹ sẽ tốt hơn bởi vì sau khi sinh là cái nhu động ruột bao giờ nó cũng kém hơn đấy thế là cái phương pháp vận động hàng ngày nữa thì để tránh cái tình trạng táo bón và thứ ba nữa là cái vấn đề ăn kiêng nó là không được ăn kiêng bởi vì sao đối với con này sinh chỉ cần ăn chín uống sôi là được chứ không được ăn kiêng do các cụ ngày xưa ăn kiêng có lý do bởi vì thế này bình thường một cái loại thực phẩm gì đấy cả vài tháng trời mình không ăn đến lúc mình rất là muốn ăn rất là thèm ăn đấy. bữa đầu tiên ăn ăn rất nhiều tất nhiên tiêu chảy một chuyện bình thường thế nên là các cụ thường hay bảo là ăn cái loại này sau sinh là dẫn đến tiêu chảy thực ra không phải mình cứ ăn bữa đầu tiên ăn thật ít hay đơn giản ít thôi sau sau bữa ăn ăn nhiều hơn một chút nhiều hơn một chút thì khi đấy mình sẽ dần dạng này sẽ làm quen được cái vấn đề là mình ăn uống hàng này. thì làm sao là vấn đề gì sau sinh đâu ở nước ngoài người ta có kiêng như Việt Nam mình đâu và xin cảm ơn chuyên gia Phương vi với những chia sẻ rất là hữu ích Vâng quý vị thân mến thì đối với các bà mẹ à, trước và sau khi sinh mà bị táo bón thì chúng ta có thể hoàn toàn đề phòng được bằng những cách vô cùng đơn giản đó là chúng ta không nên ăn kiêng khem nhiều quá